xa chùa ni xa chùa cô tu xa chùa mi ni xa chùa mi ya ti ta mi lu lu cho tô có tơ tô thăng tè chê mi ya tô và la sơ vàng sang khờ cú dây chú y nam bộ trao chờ rong lư nhẹ lư nô ni sa chua mi ya ti ta e mi lư lù chờ tô có tê tô đà li trong lo mi ya tô và sa và văn khờ cú giờ bư gì ấy nè bi bộ trao chờ rong lư 阿弥，你三米谁故意故意爱故说在里中不的名不说阿弥，谁故意故意爱故看在里中是里头名不怎样阿弥。 四块你沙浆，沙浆安民，安民山沟山地上住着民，住山安民山沟汉家。 李商府里头，米子成都米，娘哎米子看你家娇米，山沟铺这里上府里米子铺哎，哎米，山沟铺这里上府里头米子成都美。 nhỏ ê mì phú hù ni sa chua nó có cú giờ phú gì chê cú nhìn thọ cú ô thà cú đi tù anh à tì ô kinh ê e mì phú tù chi tò lưu rằng tà lý dự tu an dự 你个是要谁？ ni đi tu ta ni si đi gì cha mu chủ thao du có ta dạy phu nói lo cho gì 一在内对都扎内谁里人都梦都人子他大，个梦扎的乌来你下脚，这个也子也。啊，姑你后面，温度里那你下脚，古代都个梦都人子他大，个梦。 大地无嘎呀，格那主呀，你过两真哎地老，我这个有次一个你户内一说大梦，阿鲁拉米子哆鲁子对你撒娇，姑娘户内阿鲁大梦一说拉米。 tư lự sư tì yo sa cho ai e mi sư tử sư tì ta ai e mi sư luân trì y ta lự nâng ha mi sư tử sư tì mi sư lù ha ca na ta ca lự say ni sa cho 古也不一这古里哈米，古土里诺尼沙中古的地老，路人路过诺一个，一家门都张个子门里个尼古里真也地老。 che che no ca ya chi to ca ne che la ta mung ne thu e pu e la ta ne con bo e ni to ya ko ru ko ya ko tu ko so e zu mo ni ti ta lu tu lu se ka no che ka ya chi tang ca lệ tu la ta lệ tu có nhang e lệ tu giờ ta mừng thấy giờ ý gia cổ dù có giờ ở chữ có số chữ mô lệ tì ý ta lù hu lệ ni tì lo lù ra cả nó cả giá trị vì nó mà ta cả nè trẻ 那扎门奈走一步，哎那扎奈个坡，你做一个，如果日子没来的，一旦靠路多那，哎人路这个呀，走到个岭，走那扎岭，走高娘好嘞，都在啦。 咱们在这一家过，如果人爱是莫内，第一我着路那来你过来才地了。哎。 祈祷噶能见，哪吒木能做一部，哎哪吒那个莫摘你。这样一如果人啊，只如果想这么累，对俺靠路不爱热闹这个一切，祷告能都拉吒能。 tu ho nhà ho lì tu thờ ta mừng thay thờ ý gia cổ dù có giờ ở tư có số sư mô này tì ý chí tì lù lù lỡ nì tì lò rè nó chê à, cả nhà chỉ tao 萨尼多雅切道路人，在里是一呀子那个人，呀在你对呀他你心里人呀母主超主好的人不落地地大母开张，哎人落这个，一呀这个个嘞，都拉的嘞。 tu bó nhang họ lệnh tu thờ cha mừng thay thờ ý gia cổ dù có giật quá chữ có số ta ta càng ni lệnh sinh em tỷ lo rẻ nó cả gia chi tao lưu rẻ rẻ đi giữ em 个呀子，那个人呀在，你对呀的，你心里人呀母猪，唱出歌来人子诺哎，对对咱们才记哎，人诺个呀知道个嘞，都在，个呀知道个嘞，都拉的嘞。 tu có nhà ha để tu en thờ cha mừng thành thờ ý gia cổ lu có dạy ở tư có số ta ta chi ni ni thấy tỷ lo nu chênh a à, mi phu đi ti ta e mi phu luôn chỉ ta ca lu に社長、えみふりじたえみ、すえる、はかないたかるせよ社長、えみふりふくやついりのに社長、せみふりでつきと、すえずたた、 我们打打干干这样过来，平安度过狗日子呀！我这个日子哎，一个里的命，从土里闹泥下脚，过得过也个累，平安度过狗年过来，踩点走路。 人家老汉家一门都站，俺出门里家里过来村的老裳，老着面，嘴里还里老多古谣子，一年三脚，名子难操难，那路操心人难，这样容到名子难哈。 雄山呀，雄妹子哎，雄妹子呢？山呀是高老呢，哥们是离乡那呀，是老雄山。哎，你，子你多呀，梦呐，都出要 哎，米字多么只要住；梦长在哎，梦主要你到城里吃。哎，米字多么只家小人长最好。米字多么只多住住的，一到城里吃。哎，米字你到家梦，哪老多哎哪。 路子要走站里靠，哎，米字呀问好了都好，路子要走站里走。哎，米字问到那米字里大公路到你家脚，哎，米字问到那米字里大公路。 妹子你打干露朝你下脚哎，下脚你下脚哎，妹子带你坐呀不弄露，胸肚里弄车，这你多呀容了难，这呀容到了难。 哈喽，熊熊熊老兄孩子呢？山羊知道妹子呢？哈喽，猪熊山羊，子爱米子，兄，爱米子，你多呀梦要多来多山对爱梦要能过来多山里去了哎哎。 lời nữ ta tì em thì gì có đẹp mở trộn chú cô lẽ thì gì tốt là chờ lỡ nì xa chúa ê rè nô mì phư nhì tô gia mù nọ chè chè mù nọ yo tu la li khâu ha mi phư gia mù hò chè hò yo tu trăng đi li lỡ em cha rẻ nó chê mì ư mừng tàu la mì ư tu ta tăng lù chư tàu lệ ni sa chô lù ra cả nó mì ư mừng trao làm cha mì ư tu ta tăng lù chư trao lệ ni sa chô cha mì ư li hà li nó trô cú lô hà cho cú tu ê tung sa cho mi ni sa cho mi cứ đi ta cả y ya cú lê sinh nhà chủ có cứ nó chết cha cả cha đi ta ca mừng hà cho cú lê tu la ta lê tu có e nhà lê tu an thờ ta mừng thèn thờ ê lê tu ô tao lu nọ lo nình tu y nhị cho nhớ sẽ tu con đi e bu ta to nì giao nọ em chữ sa tỷ mô nì giao đe mùng con đau tỏ e nhớ tỏ ca nì giao tu lu te tu lo lu te lì chi trên 山岭要岭满目岭，秋山自在多光景。路山路门好大，哪里下脚？下脚呢？下脚啊！妹是你喊你，那着姑沿是一代干家姑嘞。 sinh à đủ có cứ nó chạy có cha đi ta ca mù hè đồ cú lệnh tu là ta lệnh tu ho nhà ê e lệnh tu an thờ ta mừng thành thờ ếch cha lệnh su ô lu tao nà la lệnh su ya sen tu con tí e bu ta to lệnh 要男儿自强的模样，要在梦中找林场，找林场，找林场，哎呀大干嘞！要山路的陡，那山路的崎岖，啊林要你满莫苍，哎林树荫下自在。 tô bò đi lò ta lu mông hao đủ đi ha lo ni cứ tu sa chua ni sa chua lù xe cả nó chê mi cứ lù ta e mi cứ tu tu e chư ta ta lù lại yo sa chua lù xe cả nó mi cứ to tăng e mi 自度自大路路米呀勒尼下脚。这人诺诶米子可米，这呀可人等了人多，啊可人等了人太多了子，诺尼下脚。这米子的米呀，这米就给了咱们。 chỉ ê ô ta ta mù chú đi dung đi cha chúa cha chúa mi phu tè tè nô mi phu tô lấy ta ê ti mi nhớ chim chế thầu e mi sư tình đủ ta mi ya chế mi sư nhị cho ya tu ta e mi lu vạn đà lu chi e nhị cho ya tu ta la con chi e chế mi sư tình đủ mi nhà chế tu sư tu mi nè tu tu ba tu e mi nè li mò sẽ có sai ta ca lu tu ta tu tu tung sa cho mi đi lu mừng khao chỉ ni sa cho thảo mi sư chính tu mi nhà chế à tu ta e mi lu ba la lu chi ni cho ya tu ta la lu phong cha e cha mi phu tình du mi ya che tu chun su ta mi na sha ko nya mi na li mo sha ko sa ta lu su ta 孤独的从小就没。 一路门口里茶内下脚，头米子生路米呀这，啊，米子你做呀都打哎米路吧，那路子你做呀都打拉房间里下脚，哎米子生路米呀这都只走大米。 là isha emi là li mô sha ta lu su ta cu tu e tung sa cho mi y lệ khâu te ni sa cho ni phu te lu sha ca no mi cha mi phu to ta e chỉ lệ mi 这里不里多呀，这只都打艾米路吧，那路这里多呀这，这都爱打只大帮具，爱人糯米，不多来带呀这米，那多你都爱。走了你。 小姐，你都知道个没呢？咿呀臭蛋哦，罗路八腿在人喏哎，在人喏哎没呢！咿呀街上路都全是单个，都从下脚没，一路门口子来你家脚。 cha chùa ni cha chùa sẽ nô ni u thọ tăng e mi phu ya si ta mi lu ba la lu chi chi su tu tăng su la con cha e sẽ nô mi u thọ lấy tăng e mi phu ya si ta mi nè tô ni tu tu le mi ya chép 妹肚子不高，你照样出征美。南山黄娘在人老美，南一呀金沙路肚子不疼，咕嘟东家叫哎。妹路门口李茶楼，你啥叫你啥叫人老美？子大疼哎，妹子呀，见子都疼哎妹。 六二三，大路车一多呀，车子都单子拉房间里下脚，热糯米是多漏蛋。啊，你多呀，姐妹姊妹姊妹多坐呀，姐妹难道你领住来妹呀姐？ 姐米都知报过你做丫头的美，男一些姐妹男一些，大路子子三个都等下脚一来木口带来你下脚你下脚妹，是单人农民是到那一带去。 美呀哎呀，光不达美，一路木靠着路在美，一呀就路高中哎呀梦，他的爱美嘞，幸福一家，梦中的爱罗里班，都都种下佳美，幸福达美一路梦。 头里只那里下脚，你是在呀公子没来么？没是一在呀公子没来么？靠在那这里呀就讲中哎。啊，他的米嘞，谁比那家，谁家嘞，谁么？ e lo li ba mi i vu ta mi i le mu khao te no ni sa cho ni sa cho sa cho ni sa cho a mi vu te re no mi vu to lấy te i ti mi nhớ chạy chạy ra từ lớn từ sư đủ nói đồ tỷ cứ mùa cứ chế đồ gia mô tha đồ tu trả đồ nhỏ ý nhị cho gia cụ có ra tư số đủ có sa tổ trong cảnh thủ linh đau ni cứ tu sa cho rẻ nó mi chữ mùa cứ lợi chênh cha mi tu te ya tu lun tu chi cha mung tu na che le mi yi ni to ya chu chu pa chung e cha le lu e ni to ya mo ta le yo ku ko la pu chang chu ko ple yi chi ka mung tu na no ni sa chuan xa chùa đi xa chùa mi phú tê rê nô mi phú tô lấy tê chi mi nhớ chê chê ya tu lun tu chư tu ta e lô tì cứ mùa phú chê tô ya mô ta lô tu chả lô nhỏ em 这你说呀，古河那古树如何沙多？我看住你带了你下脚，哎，在那这古都哎东，下脚哎米芝麻，只能这呀走路都，只都那这米就如反正哎。 che lệ tu ya che tu con đi e mo ta lệ cháu bỏ bù ta bờ ý chỉ ca mong tu che nó nị tu tu e cha cho ni cha cho cha cho ni cha cho e che sư ta căn lù lại dù sa chúa lù xe cả nó chết ち水にとやち 哎，妹子呀，这个人，多端庄，姑娘你孤都哎，人家哎，米子的米，伢子呀，走路人，男的背里唱枪呀，走路人，女的背起里枪哎，你多呀，走人。 chi chi tu lo chi e lo chi yan chi tập su mừng khi che chi lo ya mo tan lo nhu nông an có lý và tổ ta tu lý trong là cứ tu tung sa cho mi chú còn trong e mô mi nông có lý và tổ ca tu lý trong ni sa cho ê lô mô lô ninh phu trang cổ li va tổ ca đủ li hăng là cú tư thằng sa chùa ê mi chú có chung ê a mi mô mi ninh cú trang cổ li va tổ hăng a đủ li hăng ni sa chùa ê lô mô lô nó e phong đa mi nó chủ phô cha phô lý gió tôn đô lộ đa cú tu e thùng ta cho mi chú con thông e mi ya dạ mô ta mi nô phong là mi nó chủ phô cha phô lý gió tôn đô lộ 这里侬公了米侬个家里多呀多的个个人，家来家嘛个，家来家嘛个人叫呢，长出了米长林发多，那你孤独哎从家叫你负担。 mi 啊，罗摩罗奴公罗咪奴哥cha bảo li sa to to tu li ti la cu tu e tu sa cho mi chu kho chung e mi mo ta mi no công la mi no có cha bảo li sa to 多里对着米农工老米农里家你多呀多的高高人，要啥家嘛高人叫呢？上次老米到林上去拿尼古都哎下叫你下叫。下叫你下叫啊！路。 cha pa no mi fu ya plu tăng e mi fu tu chu ta ca lu la yo sa cho cha no chi cha mi fu to tăng e mi fu tu chu ta ca lu lu mi nhà lơ ni cu tu e chung sa cho e mi fu ko mi chạy 这呀可是等了人多，啊可是等了人太多了多，那你家做米不得米呀得，这米就给了大米就吃。哎哦，带大干木修理人，你下做你下做，米不带人弄哎。 阿弥陀僧哎，你是谁来弥？呀，这弥呀蒙不但老多龙给，少儿子，给蒙少高多老大。拉米这里只诺尼下脚，艾米斯艾米之前。 该米呀蒙都乱多，龙比少一个蒙少高药材，对蒙对把多到大钱。nhà cha e yam lăng tu có ple tang cu tu e tung sa cho mi y chi na no ni sa cho mi phu te mi nhà e mi ya mung bu tan loan 多浪的少爷，哥们说高了药材，哥们的把刀到里喊了没？是在米家里去弄你下脚。哎，米是在米，只爱吃爱米呀，蒙住龙走。 tông cứ so gì cứ mùng so có yo trẻ cứ mùng tí bay to đó chủ đi ha chỉ nhớ cha e yam lăng chủ có ple ta cu tu tung sa cho mi mùng ý chỉ na nó ni sa cho ni sa cho a mi cu te no mi to thằng ê chỉ cú tu sa cho mi nhớ chỉ mi cho sẽ còn cho lu ô nọ ni sa cho ê mi ô tè cho cô lu tàu nọ chỉ kí gì kí kí sa hè kí này kí kí cha nhị cho gia mô mi sẽ tu tè to có địch lọ ta lu mu hao ta no ni sa cho mi phu te mi nho e mi tao sẽ còn cho mu o na e te mi o te to go lu tao na te i gì ha chi sa ha chi này kỳ kỳ cha nhị mô mi sẽ thu sẽ to con từ em thế ra lọ ta lu mừng ho hăng no ni sa cho ni sa cho mi su ta a ra no mi su to tầng e chi mi nhỏ e mi chữ trâu xe lu o nọ chế mi o lu chữ trâu 没花路知道，那真正的人，海的上海的人，我们的江里多呀。莫爱名山只字在，多方的是落。但路猛好大，哪里个都上下脚，上山脚，名字的名要记。 哎，妹道到山，我能爱妹。我路子到那几几人，海几上海几内，给妹子找你。这样么，妹子子在，多帮的子落，山路猛好，喊罗你苦，多下叫你下叫。 cha cho ni cha cho mi bu te mi nhỏ e mi chữ tao xe lu ô nọ e mi ô lu chữ tao nọ chế nhỏ cha e mi ya mu lang to lu ko vo e lo lu e trong chế ta lo ya te ku tu en ta ta tu cho e mi ya mung lu e ta lo nè mu i đồ cô li chạy nó ni sa chua ô cha e mi su ta mi nhỏ chê mi su to xe lu o nắng em cha mi o lu su to nắng chê mi i ya mu lang lo lu o vo e lo lu trọng tu la lo ya te cu tu en cho la 啊，都安着美，一呀木都三罗呢，木一着苦里树罗里下脚里下脚，下脚里下脚啊美，都三罗都给走，罗都给走，当谁都知都老子。 đủ có từ đi xa chúa lo từ từ chữ tờ sáng chế lo tè bu cho cứ tu an cho là tu cho mi nọ nu chế gì hè mu bu cho lo tỷ tu an cứ mỏ nè mỏ su nọ ê hè bu lo nọ 一朵等那朵那朵出尽多呀，就等还有一起唱人读，好娘唱哎还不多孤独哎着，那都着迷那一朵等那，娘唱哎美，一阵我在梦中走。 罗尼古多从下脚尼下脚，米斯代米亚吉，阿罗多古走，三只都子多罗子，做好尼古多下脚，米斯代罗多子走，三只罗丹，阿路布埃多古东达。 那多多哎，你那弄这人还不着落的，多给莫呢？莫是那哎还不着落呢？一个等那落呢，落是等到永久等有一千梦都热哈，伢讲哎还不爱多顾都按照。 na cho e mi na i lo ta la mi i chừng o te mu ru te cho ni sa cho sa cho ni sa cho a mi u te lo tu tu sa ta lo tu tu he lu pu mi na ni tu cho ni pu tem 罗豆豆走，上街罗里喊拉米子好多。罗公哎，罗里好，婆罗奶，一道米罗里好哎。罗大罗母子多，哎，几多骨头从小捉米哎，米子拿拿呀呀，才多不得啊。 摘米呀，蛋糕架路那，拿米呀拿，还摸着路上过，弄尼裤都松下脚，尼下脚米子等，乱肚子走，三只乱肚子还路不抓咕咚咚，抓咕咚上都挨着米那。 阿罗都都走，那这罗里还拉米是好多，多安安都里富安。这罗里波拉呢，一个米都里好罗，三路门是谁？几多古都等下叫米，艾米是哪郎？ Chê ya mi ya chế du po te ha mi ya te ngô cho lu na la mi ya na ta mung cho lu so nhé no ni sa cho ni tu tu e tung sa cho sa cho ni sa cho a e lu cha con nó chế mi phước lù ta e mi fu tu su ta ka lu tu mi nhà le ni cha chuan je no mi fu to tang e mi fu tu su ta ka lu le yo cha chuan e mi fu ni ko mi che che mi fu ni ko ja ta la la to 啊，可是那人太土了土，那里下脚里下脚，哎对，路路这呀米，不跑的路路呀米，不一看你下脚米，就搞什么个报告，多多里下这里下脚米。 就反正嘛，可刚刚多，这里在这里下脚，你是在没呀这，在米就见了大木就成，哎哦在大大木就里扔里下脚，你是在，在那没。 自打灯哎妹子见面呀见面呀，梦不落灯，老少蒙手谈落卡玩，见妹次一见妹子你就落你傻笑，妹子一见妹子哎，妹呀梦不落灯，老少蒙手谈落。 hai vàng chỉ nhớ chẳng em nhớ mùng là chẳng lo nên tặng nó đi sợ chua mi cứ tè mi nhớ em mi nhớ mùng bu tặng lo ô tổng cứ ừ, ô lo mùng sầu tặng lo khá chi chế mi cứ tè mi che đi chỉ nó đi sợ chua mi cứ tè 阿弥，自己阿弥呀，蒙住罗东，罗多蒙手，但罗帕吉吉呀，真阿弥呀蒙，曼罗南达，那呀蒙着罗母吉那尼古都，东下脚尼下脚，阿弥古丹。 哎，热糯米，米子多，真爱吃米呀！哎呀，糯糖煮好哎，米子你多呀又甜，米要要你吃掉哎，米子你多呀莫等哎，米子一干哎，糯糖多米甜呀。 米子呀，莫叹米子穷，等俺路阿米，大姨母照中里脚，哎，米子你着呀哪？大一才路拉米。自然的，大一才路路不着米哪。 哈密子那等一才上那密子样的等一才上路不多个多哎，下脚哎密子，你下脚密子带头，密子都单密，幺幺这密子你捉呀都单密，哎，你下脚。 け水にとやおみもおなとこれととりのとえじちやくえ每次你都要每某那多个来多多地绕里中，哎，他呀古哎多，哎地哦古在。 a mi phu ya ti lo le ya mu pa an ha lo ti ka na ya lu li tha ta tim long cho ko sai cha lu on tông tông ta lê mi y chang no ni sha chua e mi thao u mi phu tu ta mi yo yo chim あみすにとたみいくに社長えみすにあみむおなとこれととりとりtổ cho tiền cho đi hang lo mi sư tỷ lậu ý ya e cha ya cu e tổ tì ô cu e mi phu tì lẩu y ya mừng phở an la mi phu nhị cho ya lẩu tì có nam ya lu lin thay ta tim lồng tầng cho có rơ chọ lu on phong trong ta lơ mi y cha ni cu tu e tầng sa cho ni sa cho mi phu tè rè nô tịch cha to tầng ê chỉ lơ mỹ nhỏ trẻ trẻ mi su trẻ là ta mu su thỉnh ê ô tè ta ta mu su lông y sa chua trẻ mi ya tu ê tu cha lu sinh đi phù hăng khe mi ya tu chi cha lu sinh đi sơ ni sa tua e mi ya tu tu e tu lu pu vàng ha tu chi tu lu pu li chi chênh cha mi ya tu e mi tu su lu te tu e mi su te mi ya mo e pu cho te tu nhà hu mi ra e mi bao rong chênh thế ni sa cho mi phu ta tu nhà to lo ra e mi sư bao chế mi ya mong mô ta loan thu ra cha lu o ta mi tu e mu ta li ta ni sa cho mi phu ta mi tu e mi chi lu lu ta li chi chế mi ya mô nhang to đích 哎，度个鸟没人，哎，米包扔在这里下脚，阿度鸟多了人，哎，米子包在米压门，莫等了度人，一叫路哦，大米都莫当人。 侬里下做，这米是得美丽要到处弄家路走，家路走哎一还弄了你的带土里，弄里下做一还要那你的带土里呀哎，哪里个生米？ 让俺梦到大美山路不大美干的。家里都没干路路不打没种，在罗里靠的呀没都得种，那里个都下脚，这里可没人多。 ta mi so e lu pu ta mi po e di tu ta mi po lu lu pu ta mi go te cha đồ đi có tè do mi tu tì mùa nó ni cu tu e sa cho ni sa cho e mi phu tè lu ra có nó chim a mi 四大天爱最美呀，哎米嘟嘟家路幸福哈，嘟嘟路顺利，哎米呀嘟嘟路路不弯哈，这米嘟嘟路路不离尘，这米呀嘟嘟哎米嘟嘟路带立走，哎米呀摸不着尘。 trẻ tụ nhỏ hú mì giờ ê mì bao giờ chỉ ni ra cho ha tụ nhỏ chua lô giờ ê mì tu ê e chữ bao e giờ cú tu ê tổng sa cho mì tu chữ mùng mô lồn tu giờ chả lưu chữ ô mì tu mù chữ ta đà 妹呀，都爱妹，姐爱走路带力美，妹呀，莫娘多些，都娘好。美人爱美包，才吃要下脚。哈，都娘多老人爱美，都爱知道些。你多知么？老大人，你多知阿妹多么子当人在。 家家名字带名，一要到肚子容人家；路走带名，一还容了你多的肚子容你下脚。哎，名一还呀，那女都得肚子呀，你下脚这肚子的名让俺路子走，带名家。 肚子不美，盖子都盖，走路肚子不美，穷在洛阳在也美，肚爱的肚子穷，哪里下脚？下脚哪下脚？这肚子太美，走路真多，美说路肚子不美，不美。 都知都明，不熟路；都知不都爱知，不爱民国。摘落呀，都知好歹呀；米都得都知莫弄你脚。叫。米都爱知，还哪知我好带你下脚。米都一还了，扬州城米都爱知道。 是到梦中来，到这样让人迷都爱梦一惊，那那里孤独双脚迷不得迷都爱，这喊那痴人爱迷都爱，一喊那丫头迷都爱，是到梦中来，这样让人迷都爱梦。 一级工农你下脚你下脚，民族的民谣哎，民族山路公道路安那你古都下脚。哎，民族的民我到家路好这民族广东的人路呀，民族多来的民呀。 好哎，米斯达鲁鲁米，好努力沙蕉，米斯哎米呀米哦达噜那，这米就放中单。错哎米斯哎米呀，好哒米斯达噜噜米，那力哩都噜沙蕉，沙蕉米斯达，哎米。 到好哎呀，哥米子到噜噜的米，号奴摘米呀，海拉南阿蒙一来。下雨努力很多，照例种哎米子呀，采拉米子呀，陪着米子你多呀，在里子哦你工那你热。 一扎干路口当路一用罗尼下做哎米，不得米要哎米，我到路那哎呀个米不到路路米，那路这米呀还上南阿蒙伊里来伊里好哎，东庄长住的这些米。 是呀，拆了没？是呀，给这米是你这呀，在里吃哦，你功劳。你这一到看俺路口当初米那，那你个都下脚，米是的米，伢哎热糯米是多等哎。这米哦，到好哎米。 优啦米，都吃好米，都露露米，好哈米，只有啦米，都露吃好真。摘米子呀，摘拉米子呀，给着米子你多呀在林子哦，你拱啦你热大路难担米，半里就你下脚。 小脚你小脚哎，米字三米，娘哎米哦，道路难哎，米就拉米都之后，米子路，多米难哈，米字就拉米都之后才米子呀才拉米子呀开才。 每妇女都要在邻居屋里工，当你人一道路来，他们帮着努力。不都爱下脚你下脚，下脚你下脚啊！路人把侬爱米子路。 ai e mi phu tu su ta ca lu lợi yu sa cho rè no mi phu to tăng e mi phu tu su ta ca lu ru mi nhà lệ ni phu tu tung sa cho ni sa cho e mi phu e kho mi chế kho sa tăng la ra tổ 啊，高山等老人太走来走。 no ni sha cho e mi phu te ti lu no ya mi phu kho en ya mi phu khe ni sha cho mi phu te mi du con chung ma ke con go to cho đi em 莫爱看广告多，到里边去你下脚，名字带来弄。每娘爱没修改了，大门修成，爱我带大大门修荣耀下脚，名字带美娘的。还来弄名字到等哎，谁来名？ 娘在祖龙都南，大门照向西镇。妹子在妹子家里，妹子上的木器班，你姑都下家。妹子在妹子家，妹子班这娘家一百一多。 e pe du su song e pe ya te ko ko nya ya mu o ta gong che mi fu tem mi nya e mi du du con song e nya ta ka che mi mo ta ni tu la cha tu e li mo trao xa e cha mẹ cha đi chị em mi sư e sa tỷ mô phụ cho nó đi sa cho mi phu e e ta mi sư chị em mi mô phụ cho chị nhá cha em nhá ta càng e ya yu ta e ni tu la chọn tu e li che ya o tu mung po ta lo y trọng nó ni cu tu sa cho mi phu ta mi nhá chị a tu lung tu na to sang tu ko si e mi cha đi chi e mi chư sa ti mu chi pa cho e mi phu tam mi chư chi e mi mu chi pa chi nhớ cha e pa tổ e pa tu chư rong e bè yo thơ có có nhà yo à mi su te mi nhớ em mi chung chủ con trong ấy nhớ tập anh em mi y ya mộ ta nhị tu là chợ tu e đi mộ cho cha cho đủ có chung chế mi cha đi chế e mi sư sa tí mô bù cho nó ni cu tu e cho chua 这米子的米，这这米莫不着这呀大干哎呀有蛋哎你都能家都哎里。这呀哦都哎木波乱上了你古都哎下脚你下脚米呢哦这路上个那一古都下脚米的名。 最不但爱米子都是大干路来那里下脚，个米子爱简单，老公主奴一多到爱多行。啊，米子都都长到个皮奴都多知道爱真呀，在里是我都明高，将那米奴到几样个。 نقق إيشي قاجن إيتاقن لوهاني شاتيو mì y tê rè nô mì cứ to tăng e mì cứ tu sư ta ca lu ru mì nhỏ nô qua a rè nô mì cứ e chín tạng cho con nu nuôi to to y to ha cho mi cứ tương chủ đón thọ có bị nó chênh tu e tổ chư tổ e chừng ya te ni chư o tu mi cầu chẳng là mi nữ cao kỳ ya cứ nữ cơ cứ y sinh so gì ta ca luôn đủ ta mi y nhỏ he ni sợ chua ni sợ chua em chay ya su lun tu su cứ tập lên tu cứ ta mu khi che che à tu mi nu có kỳ dạng cứ nu cứ cứ tu mi cậu chẳng là mi nu có kỳ dạng cứ nu cứ cứ nó nhị cho ya có sinh đi yên tổ tổ tiền cho ha ấy tu tu ai e trong sa cho mỹ tu chỉ bao la ya mỹ phụ trình chiu còn trong em sa ca lu hu gu tu ai e trong sa cho mỹ vì sơ mù o năng no ni sa cho ni sa cho ý ya tu luôn tu su cứ tập lên tu cứ ta mù khi che đích cha tu mi cầu ca la mi nu có kỳ dạng cứ nu cứ cứ e no ni to ya ko sinh ho gì to to tin đâu tỏ em cha cu tu e thằng sa cho mi tu chư bảo la ya mi phu sinh chu con trong e ta ca lu hu cu tu e thằng cha cho em ý sớm ô nọ nô ni sa cho ni sa cho em phu tê lệ nô mi phu thô tà ấy thế chỉ mi nhỏ chỉ mi ya đâu sẽ còn đó ô nọ ê mi ya ô công là ô lông chọn đủ bu đủ đi thăng hòn trẻ mi ga tu e trẻ la mừng tu su lu bung quả e mi ga tu to tu cứ cầu ma tung e đo có tung la ba mi tu te mi y ya chu có trong e mi ya chỉ có là ta ca lu tu ta mi y phu tàu đang đi trùng nó đi xa chuông cái mi phu cái mi nhỏ em mi ô con là ô nông lù bu chi em mi ya tu lệ trẻ là tu thô lù bu cổ em cái mi ya tu tao tu cứ có mang đó có tông là mi phu e, nhị cho ya cái mi chú em chú con trong em cha mi ya ti ko la ta ka lu fu ta mi i fu ta u cha du li chong no ni sa cho ni sa cho mi fu ta mi ya che ta mi tu e kẻ nó mình cứ to lấy tè e mình chan chú em chú con cho mong ta mình cứ y ta ca lù ta ta em mình cứ lù mong cầu lý nó ni sa cho e pa lù chè chè đi bù em mình cứ lù cầu 你好，朋友，这里不但爱米子都牛都大木古的诺尼下脚米子多，哎米都来摘，那都走路不过，爱米呀哦，公劳哦，走路不谈。哎这糯米子多来带，吹米呀吹。 该古都爱东家叫美，上九路广中爱木大米子大干路这等爱米子路高山里下脚，白米子的盘路这里不等爱米子路木高山好盘，要这里不等爱米子哎。 tu nhu tu ta mu tu đang nó ni sa cho ni sa cho kẻ nó mi phu ni cho ya to si ha yin e ta ya ji su ko so mu kan du ko pa ya phu nó phu anh li cu la ni sa cho lu sa ka nó thế mi phu ni 多呀多些好人哎呀，不见呀！但愿是那一人个，多路了你瞎叫，路上把闹惊。哎，多些你多呀多些好人呀，多呀多些好人呀，即使和说呀，没分出光怕人。 是那山里人，是那妹子，你只要多心好意，就是好说。哎呀，母爹娘，但愿是那一人读书来带你，不读成傻叫你傻叫，是那妹子你。 多呀多西和人一呀木呀丹人子诺路这万龙这木乌丹南木北的阿木罗来尼古都下脚。哎，你多呀不丹南木北丹里几这古都从下脚美里木山丹哎米子路万拉路这这。 哎，你做呀多可不高兴。这你做呀，肚里他团骨头从下做没背，也不到小路上来，你孤独下脚。 路也个诺哎，米子你做呀多些个人哎，呀木呀单人子诺路去万龙去木无单难别的。阿木罗站里小脚，哎你不单难木比单里去哎孤独哎东小脚美丽木谁单。 e mi su lu vàng đà lu chi chi ya to, ta khó bỏ có nhà chế ya tu li ta ta cu tu e tùng sa chúa mi bi e bộ trâu châu lu xe du có làng lỡ ni cu tu sa chúa ni sa chúa lu xe có nó mi su ni cho ya tổ sinh có gì em 亚木鸟蛋，亚子努爱路追完，龙追木沙蛋，南木边的果树，南木边的果树摘，你多亚不蛋，南木边的里枝果多爱，从小叫美丽梦。 山塘诶，米子路弯，老路去解腰，等你工，老你热路车，路车你多呀，都离他等。古都诶，上下叫美，飞不到脚诶，自己偷了你下脚诶，热闹美，妇女多呀多谁和人家母鸟谈银子诶？ no e du chi va no chi mu sa ta na mu pi ti ko tau e ni to ya pu ta na mu pi ta li chi chen tu tu e tu sa cho mi li mu se ta mi pu lu vang la lu chi chi ya o ta na chung lo na cho no lu mu che chau chen 啊，你这丫头里那单孤独种下娇美，被爱不着叫爱都见到，来你孤独下娇你下娇。下脚呢下脚啊米，不带在糯米，不到来带你不都种下脚你下脚米不带。 lu ra đủ có nô ép lũ la ya lũ ê mình phư to nhị tu phư ni sa chua mình phư tê rè nu to la ya to mình phư ê nè to nhị linh phư ni sa chua ê mình phư tê rè nô mình phư to tăng ê tì lê mình nhá chênh 该米该里耶的耶米是啥的火？那里下脚米是的米是耶的耶米一火，那这伢蛋哎。都爱上了都愿意，那这都上了都愿意多，那里下脚。米是在山糯米，是他等爱起了米伢的。 该米家里的米子烧的年里小脚，米子的米子的米一年的鸟长哎都上了，都哎年一那这都上了都年一多，太那你小脚你小脚，米子的人糯米子多长哎这的米鸟这。 哎米修格拉达木修亲，哎米哦达大卡木修隆尼下脚，哎米人生只有什么满堂哈，哎只人生只有十木曼利地，哎米人生只有什么佛利万哈，只人生只有十木佛利福哎。 trẻ mi ya nhỏ e rằng chủ đi tùy cho nè su e chủ đi ta hòn su đi từng cho nè su e chủ đi mu e mổ cực ma e tổ su ma bù đa ma lu cho ya khó ha mổ kỳ số tổ su e số bù đa số lu cho ya sao nó ni cu tu e sa cho ni sa cho cha chúa đủ ra có nô tì bị dây cú dây thu gì ha dây tăng đầu ha dây xây chủ tàu xa mừng dây lại tì nhị cho gia tổng sự chi là sự trái mì tư lưu trọng sa là trọng phụ nô tổ tổ đủ lý tài 人米上的也美，不能吃米。千里山青，哎，大路路哎米。村子里哎，大木因顶上里谷都下脚，谷有树荫，还有山老，还有山子，路上没有山，比你光生就老是小米子了种到了。 正子那多多主里这里下脚，哎米沙的呀米，子那这米这里是真路路哎米子哎。这里人们人几对你下脚你下脚什么下脚？走，我这本是谁的领导干海？ <coughs> 下脚呢下脚哎，姑娘，姑娘，你爱过的名声露露面，姑露真面，都是少年下脚。 哎咕嘟哎，小脚妹，你的，咕爷自己哎隆咚，找哎咕哩包米子噜隆咚，找侬你小脚呀比咕隆咚三根，咕要自己哎咕哩包哎米子呀噜隆咚，找侬你咕嘟哎小脚，你小脚路马路里闹街。 山路陡，照这名字你照样上；林间路，山路陡，照你下脚要避忌。哎路陡，上山；这名字你照样上，走路好艰难呀，真道路难。离日样子难好来在艰难。 ya ta ni si đi hi e ya du ta luôn tu ha ku tu e tung sa cho mi i ya ta mu sư chạy càng lợi ni sa cho mà nu luôn tu cho chạy ba mi sư ni cho ya sau li yin tu ta luôn tu cho ni sa cho e ya bi chi luôn tu ta ta mu bu chi chạy 该妹子，你坐呀山猪多爱路过村哎呀，见道路人。在里日的样子，能靠山呀在面对呀他，内心里也。 一多呀都大路都还古都哎，种下脚美，一呀大门是在起来你下脚你下脚，炒股人富哎一哎，这个还门炒炒有子一，还门炒有子一，股门有子一地，好炒难呀还门炒难难，股难都高涨哎。 哎呀，海梦多有孙子，老海多有孙子，老哥梦有孙子，老弟呀，海梦啥有张一海，多啥有张哥，梦啥有张弟。一句呀，海梦多个主，讲梦讲历史还是对，梦是错哎。 cha hè mù cho chi gì cứ mù chi giờ e chi này cứ mù chi cha e bê nhị cho ya mô e mì cứ e chỉ sinh e tôn thủ có gì e cho mù nhà cho mạng có có cứ cho mù trong thủ con cầu cho giả dạ cứ giả dạ, lão lu mù ho ha trên thế rằng tự rằng đầu y lưu chữ tao thế nhỏ rằng tự rằng đầu lý chữ hay đủ có sự ấy ta mù kỳ hàng chế ba mi phu ta mi nhỏ em mi su chế lo ta mù su chế e o ta ta mù su dung chế mi thử ta y lưu chữ tao tông hì lo nhà lư tệ mỹ nhà lư tàu ở ờ, trong tù đi càng nó ni sa chúa ni sa chúa bị ni mô ê e mỹ phu ê e chỉ sinh ê e to đủ có những ê cho mô cho đủ con cầu cho cho mu nhân to mạng có có cứ cho mu to con có dạ, dạ, dạ, to dạng su dạng đầu lu mu hốt lý chạy chế giả sư giả đội lưu sư tâu chân thủ lý nhỏ giả sư giả đạo lý sư hay đủ có sư ấy ta mừng tí lý chế 车米子的人糯米子多等爱追了米鸟在头的路子到中间了，这鸟路的一呀路到中一那你孤独的小脚你小脚路人啊那比你多呀么哎米子哎。 thế sinh à, đủ có dây chợ mù to đủ có gạo to chỗ chỉ lồng cứ đủ xuân cho ấy mua chợ mù đủ có gạo cho ý chỉ phi lũ sơn trang trẻ mi phu té mi nhỏ e mi su che là ta lũ su chỉnh e mi o té ta ca lũ su li dung trẻ tế mỹ thần tế lưu chư tâu nụ thở tế lưu chư tâu nụ tăng là nhớ lưu tế y yá tâu nụ chọ lưu thù lý tố nụ ni cú tu e tùng sa chô ni sa chô bi nhị mô mỹ su em thế hệ sinh đủ có gì cho mù cho đủ con gạo cho chỉ cứ lũ xuân chẳng em mất đủ con gạo cho gì chỉ lòng cứ lũ xuân cho lời ni cho cho chế mi nhỏ em mi thở té lũ sư tao nụ cho là nhỏ lũ té chế mi nhỏ tao nụ ý cho lũ lũ đi tăng ni cho cho ni cho cho 啊，人侬在地你莫爱美，是为谁人土高人家，梦到高高多多单里中了人侬美子人。多呀鸟哎高，平佛万岗地着南边波到叫人姑你下脚路，人个那边人。 莫爱美夫妻心爱主高人家母当主方高多多难但那些农民子女。鸟儿高飞，叫一番年，你树头下脚路人个奴儿比你莫得面子，谁身都高人家母。 cho chủ con có tổ cha chú đi tu la sẽ nô mỹ sư nhị nhỏ cổ kinh cho y vàng đi nụ ni sa chúa ni sa chúa ta sẽ nô chế bi nhị mô mỹ sư thế sinh chú e có gì cho mong cho con có tổ tổ đà đi ha trên 也诺哎你是你要过去做一番路，干你下做家路，这个诺的名字的。 哎，古有之意，哎，古之三妹子，老古多么妹子三三，妹子二子，奴来你下家，奴来阿奴妹子，三古有之意。 che gu e tu e chu sa mi fu la gu tu mo mi fu sa sa ta mu su le chu u le ni sa cho ni sa cho o cha e gu ye chu yi chen a lu che ka no gu ni sa mi fu mu su yen fu kan tu cho la gu tu mo mi fu sa mu ta pe to yen fu sa em tập lệ cho dân sự nó tin tu trang lệ ni sa cho e cú tu sa cho mi che e pi tu la pi ki e pi nhẹ la pi cú ham che e pi con la pi la pi che la pi có su che mi su tu mo to cú dân su e yi cha lu tu li tang lệ ni cú tu e sa cho 下脚你下脚，哎米！米斯的人路古有，米斯一古都出三路，米斯老古都莫米斯哎。三大木头来住，五路你下脚，米斯的古有，米斯一古出三米，米斯老古都莫米斯。三大木头来住，五路要下脚。 thế nụ ra có nô e cu yên su e gì e cu nhị sa mi su mu su yên su can tu ra la che cu tu mo mi su e sa mu tập cơ tu yên su nu ti e mu tu tu li to lỡ ni cu tu sa chua lụ ra có nô trên 孤独的上小脚没；皮肚拉皮筋哎，皮眼拉皮鼓的皮光拉皮亮，皮窄拉皮粗。窄民族哎，多么多孤勇！民族一家，路途里错了你下脚，你下脚，哎，孤勇。 富一的姑娘嫁到伊都鲁都哎，老板大木赛赛哎，女子等。我哥阿弟伊呀做了主，拿金钗、银钗、银哎、银簪子，低头带着女子念着呀，满耳凤凰叫哎。小哥哥抓过一支伊对伊，满耳凤凰叫哎。 ở ờ, chẳng e cú giận cú e gì cú nhị chợ tu lu tu e chạy tì lo ta một lớp lang chạy à mi phu ta o cứ tu lơ phụ nô e rè nô chèn chê giang chê cứ chê tì lơ ta chê mi phu nhị tô gia phong chơi cha con cầu cho cú dạy sư gì tỷ mơ có tỷ lỡ ni sa chúa ở cha e cú dạy sư e gì cú nhị chợ tàu y tu e lu su ha mừng lỡ tàu sư chê ba mi sư tè cú dạy 不爱记爱过年多呀家，路家路广告多，路这更下做米一地，莫靠地那里下做。家路在个那个日子一个你家，到一度爱路走还没来到，做了在那名字在个日子一。 波尼多呀加路加路邦高多米堆，从小祝你脚学有粮，老海有孙子，老少有娘。波尼多呀丰收季那时间，米子路中走那种子多多，努力等哎，农民子多累得米山。 哎呀，妹子在你家里手牵路路哎，妹子哎，妹子呀，我等来一些母亲的人大母长多，大哎母多人经常的小脚，我家哎初有长老还有孙子，老三母有长，把你风顺去了顺家哎。 每次爱路中，走了中，是多多土里去你下做，来糯米是多来的米上的呀米是糯的。每家的水进露露哎，每次哎每次你多要我等来一些，母心里人大母人记得你下做你下做。 家车有单，老汉有水土，老沙木有单，我的老一起也没一路靠古路在没家里手，手正手正一路在米苏呀老的个那几个这古都种下做美被波走走路边土里都你下庄。 cho ye la lo ha ye sinh tu lo sa mu ye la po ti lo i chi ta mi i lu mu kha nhẹ tê a mi cha đi sơ tê lu tê mi su ya lo tê kho na chi con chơi mi pi e po tàu chậu tu tí thủ đi tê ni sa chua sơ mà sa chua